Alo, ok, xin chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh soi cầu top 1 XSMB anh em nhé. Và trước màn hình nhỏ của toàn thể tất cả anh em đây là kết quả đo trả thưởng thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021. Và ngày hôm nay giải đặc biệt có dạng 69447 in tâm càng 4 ngày hôm nay, đầu 4 đuôi 7 nổ cho anh em con độc thủ đề 47 nằm ở cái bộ đề 24 phải không tất cả anh em. Và điểm qua đầu lô tô từ đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay thì tất cả các đầu lô tô đều nổ cho anh em không bị cầm nín ở một đầu nào hết phải không ạ? Và lô tô thể hiện cho anh em ba nháy rực rỡ tương bừng con 97. Và ngày hôm nay thì những lô tô trải dài cho toàn thể tất cả anh em lô tô hai nháy đó con 86 đúng chưa tất cả anh em. Và ngày hôm nay thì xin chân thành chúc mừng đến tất cả anh em đã chiến thắng được những con lô con đề ngày hôm nay và đặc biệt chiến thắng được con 97 ba nháy phải không ạ? Đấy. Và ngày hôm nay thì sau con độc thủ đế 47 nổ cho anh em thì chúng ta nên chơi tham khảo những con đặc biệt như con gì ngày mai và ngày hôm nay xác định cho anh em thì con kép 77 về đúng không ạ 33 đấy là những lô tô kép thể hiện cho anh em ngày hôm nay quá là rực rỡ đúng cho tất cả anh em rồi thì không để anh em phải đợi cho lâu nữa tôi sẽ đi vào phân tích cầu kèo luôn và ngày hôm qua thì công việc của chúng tôi rất là bận nên không lên video chốt số cho anh em được nhá <coughs> và mong tất cả anh em hãy thông cảm và anh em theo dõi kênh hãy để lại những cái lượt like và những lượt đăng ký để ủng hộ kênh anh em nhé Đây là cái giao diện kênh soi cầu top 1 XSMB. Thì mong anh em ghé qua đó là ủng hộ bằng những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Đó là cái nguồn cảm hứng lớn nhất mà tất cả anh em dành tặng cho đội ngũ của chúng tôi. Được chưa ạ? Rồi thì đi vào đó là soi cầu chốt số cho anh em vào ngày mai luôn. Thì hy vọng đường cầu ngày mai đó là ngày mùng 5 chúng ta rực rỡ anh em nhé. Đấy luôn luôn mong muốn anh em chiến thắng những cái đường cầu ở trên diễn đàn đó là công khai là diễn đàn cầu kín thường những anh em đó là thật sự thua tha xa bừa loạn số thì hãy liên hệ ngay đó là số zalo của chúng tôi nhá phí sau cho tất cả anh em về bờ an toàn đúng không ạ khi chúng ta đã xa bờ loạn số rồi đừng phang vào những con số không có cầu kéo để rồi thua tha mất mát cái đó là chúng ta không nên chơi anh em nhá chơi để thua tha mất mát thì tốt nhất chúng ta đó là đừng nên chơi phải không tất cả anh em và sau đây à, ở dựa theo cái đường cầu này vào ngày mai vị trí ngày mai thì tôi sẽ lấy cho anh em gửi ngày uh, mùng 1 tháng 12 nhé đường cầu vị trí ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 thì cầu chạy cho anh em chỉ duy nhất ở một cái giải mà thôi đó là ở cái giải 3 giải 3.5 và giải 3.6 nhá chấm 5 và chấm 6 này chấm 5 thì chúng ta có um, ở cái đường cầu uh, giải 3 đây phải không ạ chấm 5 thì chúng ta có đường cầu đầu ra đó là con số 4 hàng chục nhá. tiếp theo thì anh em ghép lại cho mình ở cái à, giải chấm 5 thì chúng ta đi vào nó là đường cầu hàng vạn nhá. con số 5 <clears throat> đúng chưa chúng ta ghép lại để tìm ra một cái cặp song tủ lô tô nhá song tủ lô tô này để chơi cho anh em tham khảo vào ngày mai vị trí 4 ghép 5 khai <clears throat> sinh ra cho anh em một đường cầu đó là 54 và 45 em ạ 5445 Đấy, sau con bạc nhớ đó là con 45 nổ cho anh em nhé Thì vị trí cầu kèo nó chạy cho anh em ngày mùng 2 Thì chúng ta đã thấy rồi Tiếp tục con lô tô 45 rơi về cho toàn thể tất cả anh em Tiếp đầu ở cái à, đầu bảng cho tất cả anh em chạy nhất nhá Và vị trí tiếp theo thì chúng ta vẫn tương tự cầu như vậy Chúng ta có một ghép 6 Sinh ra cho anh em một cặp đó là cặp 16 và 61 16 và 61 đúng chưa Đấy vị trí con 1661 xuất hiện cho anh em ở cái ngày đó là ngày mùng 3 nhá vị trí cầu ngày mùng 3 thì anh em thấy cho mình ăn cho anh em thẳng con 61 đúng chưa tất cả anh em và tiếp theo cầu kèo vẫn báo cho anh em đó là 7 ghép số 3 7 ghép số 3 thì chúng ta sinh ra một cái cặp đó là 373 đúng chưa 37 và 73 nhá 373 này in cho anh em đó là vị trí cầu đó là ngày mùng 4 ngày hôm nay phải không ạ ngày hôm nay thì anh em đã thấy ngày mùng 4 xuất hiện cho anh em một cái đường cầu à, vị trí đó là con à, 73 nhé vị trí con 73 anh em đã ăn thẳng được và ngày mai nó báo cho anh em 9 gấp 0 thì sinh ra cho anh em một cặp song tụ lô tô đó là 09 và 90 đúng chưa 09 và 90 câu có thể tham khảo câu cơ máu gạo tiền cho tất cả anh em ở vị trí ngày mai nhá đó là vị trí con 09 và 90 đấy câu kéo báo cho anh em rồi thì chúng ta có um, cho tất cả anh em một cái chạm đề ngày mai đó là chạm 6 và chạm 4 nhá chúng ta có một cái chạm 6 và chạm 4 sinh ra cho tất cả anh em và bắt cho anh em uh, con uh, cặp song thủ lô tô đó là cặp song thủ lô tô 09 và 90 đấy kết cầu trùng máu anh em vào tiền không kết cầu trùng máu dừng lại mức độ gọi là tham khảo anh em nhé không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai và diễn đàn Zalo của chúng tôi thì luôn luôn rộng mở cả tàu để đưa đón tất cả anh em về bờ được chưa tất cả anh em đó là những cái lời chia sẻ tôi muốn nhắn nhủ đến toàn thể tất cả anh em là như thế nhá nên anh em đó là lựa chọn đó là sự lựa chọn của tất cả anh em chúng tôi không ép buộc đấy chúng tôi có sao thì chúng tôi nói vậy đấy anh em cảm thấy kết cầu thì anh em vào không kết cầu dừng lại mức tham khảo và trước khi đi vào uh, phân tích cho anh em một đường cầu đề thì con độc thủ lô mà đội ngũ chúng tôi kết cho anh em và không đưa cầu kèo lên nhé. Kết cho anh em vào vị trí đó là ngày mai. Thì anh em có thể tham khảo ở cái đường cầu. Đường cầu đó là con uh, à, 70 nhá. Con đường cầu độc thủ 70 muốn dành tặng tất cả anh em. Đó là vị trí con độc thủ. Rồi thì chúng ta cùng nhau đi vào test qua một tí xíu ở bảng đặc biệt và đi vào đó là chốt cầu đề cho anh em thì anh em thấy trong mình nó ăn trả cho anh em một cái chạm đó là chạm uh, à, 7 đúng chưa chạm 7 đấy chạm cho anh em ba tay chạm 7 cho anh em rồi đúng chưa chúng ta có ba cái tay chạm 7 của toàn thể tất cả anh em này vị trí chạm 7 và ngày hôm nay thì in cho anh em một cái chạm đề đó chạm đề 49 đúng không ạ chạm đề 49 và vị trí ngày mai thì anh em thấy cho mình báo ở cái tổng đề đó là tổng đề 05 vẫn in cho anh em ngày hôm nay đó là tâm càng 4 này anh em thấy chưa tâm càng 4 và in cho anh em một cái tổng đề đó là tổng đề 05 thì vị trí kết cầu cho anh em đó là ở ngày mai thì vị trí báo thẳng cho anh em một cái tổng đề 05 này tiếp tục trả về cho anh em một cái chạm 5 đúng chưa chạm 5 ở cái con um, 53 và 35 thì nằm cho anh em một cái bộ đề 03 phải không ạ in cho anh em đầu vào tổng 05 luôn đấy và đầu tiên thì chúng ta đi bắt cho anh em một cái bộ đề thì ngày mai chúng ta đó là đầu tiên kết cho anh em một cái tổng đề 05 tổng đề 05 thì gồm cho anh em một cái bộ đề rút gọn như sau nhá bộ đề rút gọn cho tất cả anh em thì chúng ta có cho anh em này 050 nhá 050 đúng chưa đầu tiên chúng ta sẽ có 505 và ở cái bộ đề um, ở cái tổng D đó là tổng D 49 tổng D 48 thì chúng ta có bộ đề 13 đúng chưa bộ đề 13 chúng ta gồm có 131 và 181 tiếp tục anh em có cho mình đó là 636 và 686 nhé 636 và 686 86 đấy là những cái đường cầu đề chúng tôi muốn gửi gắm đến tất cả anh em là như thế nhá tiếp theo thì anh em có một cái đường cầu nữa tôi muốn gửi cho anh em đó là ở cái bộ đề ngày hôm ngày mai đúng chưa bộ đề ngày mai chúng ta không thể bỏ qua được bộ đề 04 nhé sau cái bạc nhớ con độc thủ đó là 47 thì chúng ta không thể bỏ qua được cái bộ đề 04 thì chúng ta có 040 nhé tiếp theo anh em có 090 các ạ 090 và 545 và 595 545 và 595 phải không ạ cuối cùng con nó còn 19 và 91 đó thì tổng cộng anh em có bao nhiêu con số đề tất cả tổng cộng chúng ta có 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 con số đề tròn nhá 20 con số đề muốn gửi gắm đến tất cả anh em đó là đường cầu đề phải không ạ vị trí cầu đề ngày mai nhé kết cầu trùng máu thì anh em vào tiền không kết cầu trùng máu dừng lại mức gọi là tham khảo được chưa tất cả anh em đó là đường cầu tôi muốn gửi gắm và những anh em đó thật sự thua tha xa bởi loạn số thì liên hệ ngay Zalo của chúng tôi nhé Zalo đó là Zalo 0917317801 phí sau giờ quay cho tất cả anh em và ở cái chạm đề ngày mai chúng ta có ở cái chạm 6 và chạm 4 chạm 6 và chạm 4 nhá đấy rồi thì uh, video chúng tôi uh, có một chút việc bận nên chỉ lên từng đấy thời gian cho anh em thôi. Và cuối video xin chào và chúc toàn thể tất cả anh em. Ngày mai đánh lô thì thắng lô, đánh đề nổ đề, lại gặp tất cả những gì đã mất anh em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.